à con vịt kìa đi gắn xuất hiện kia chạy đi chạy lẹ đi nên anh ta là gắn đây vịt à, con đâu rồi à, vì bên này xuống nước sẽ có một quả trứng ở đây rồi ta sẽ ăn thịt quả trứng này vịt mẹ vô cứu đi cạp cạp cạp cắn con gắn đi vịt cắn con gắn đi <laughs> Trời ơi con gắn chết queo rồi bỏ con gắn vô đây luôn cho dạ, con gắn cắn vô rồi cứu con vịt con đi cho ấp trứng rồi nở ra vịt con đi ú ồ, vịt con nở rồi rồi cho cho cho vịt con xuống nước bơi cho vịt con xuống nước bơi con bắt con vịt con ra cho xuống nước bơi đi nè lấy tay hứng đi ui da rồi cho vịt con bơi đi u chết chết chết ngập thở ngập thở ngập thở à, trời ơi rồi ngập thở tôi luôn không được các con hãy chơi an toàn vào trời ơi nước tôm tôm rồi cho tắm sạch rồi cho đi chơi đi cho đi chơi đi phải ờ, hát khăn chợ ờ à, phải lấy khăn lau phải lấy khăn lau lấy khăn lau hả rồi lấy khăn này lau đi rồi lau sạch sẽ với nền luôn rồi rồi bây giờ cho cho em vì xếp một hàng em vì đi chơi đi vịt mẹ đâu rồi có ừ có chân té nha rồi vịt Mẹ dịnh vịt con đi chơi nè em bé gì em bé gì <laughs> em bé á đúng rồi em bé nhỏ nhất đó rồi đầu cho các em vịt đi chơi nè em bị chạy chạy chạy ui da ui da nước chân quá ai làm đổ nước mà trơn quá vậy phải lao đi không thôi đi té đó nè lao đi dịch mẹ <laughs> mẹ lau cẩn thận nha em bé dạ. chơi xong là phải lau sạch nha không thôi là đi té đó ta cho một ít trái nữa rồi mau đi rồi em mẹ lo rồi sạch chưa đó. cho các bé đi chơi nào rồi tới giờ ngủ rồi tới giờ ngủ rồi cho các em vịt đi ngủ đúng rồi cho các em vịt đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi em nằm xuống cho em vịt nằm xuống cái em nằm xuống lấy lấy khăn đắp lại à, cho em vịt nằm xuống đi cái em nằm xuống đi nào đúng rồi à, à, đắp khăn cho các em ngủ còn hai em nữa em kia nữa đúng rồi rồi đắp anh đi rồi chúc các em ngủ ngon nha tạm biệt bye bye đi bye bye bye bye đi bye bye, bye. bye.